Vâng, xin kính chào tất cả quý vị các bạn nhé đã quay trở lại kênh soi cầu Minh Tú hiện tại giờ cũng muộn các bạn mình bữa về muộn xem các bạn kết quả số kiến thiết miền Bắc thì rất là buồn cũng 9 giờ hơn 9 giờ rồi và phần lô tô chúng ta cũng rất là đen các bạn 585 cầu rất đẹp sẽ là một con chúng ta thì đã không có các bạn và phần đặc biệt thì chúng ta 16 số chúng ta đã không được ăn rất là buồn các bạn nhé lô tô mấy hôm nay thật là khó bắt thì à, đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là 24 các bạn nhé tổng 6 chạm 2 chạm 4 chạm 2 chạm 4 tổng 6 và chẵn chặn hôm trước của chúng ta là 81 tổng 9 thì à, là tổng thì sẽ là tổng 9 và chạm 4 và chạm 1 về và tổng 6 bóng của nó các bạn thì ngày mai là sẽ ở lại các bạn nhé mai sẽ ở lại chạm 49 này theo cá nhân mình nghĩ sẽ ở lại chạm một chạm 4 hai nữa là chạm 9 cho ngày mai còn tổng 4 thì ngày mai chắc là khó theo cá nhân mình nghĩ là ngày mai còn 4 này sẽ ở lại các bạn nhé thì uh, về phần ô tô của chúng ta thì hôm nay đầu 9 về nhiều nhất 2 4 6 nháy 96 của chúng ta thì ờ, hai uh, nháy rất là buồn các bạn ở trên Zalo ngày hôm nay mình rất là buồn trên YouTube của chúng ta thì chốt cho các bạn trên YouTube rồi chốt cho chúng ta thì chúng ta thất đại thất bằng ngày mai nhé 24 số thì đúng về 24 585 của chúng ta bị thất bại rồi hôm nay ở trên Zalo thì mình chốt cho các bạn là song thủ là 69 và 67 và bạch thủ là 69 thì là 69 của chúng ta không ra mà lại về 96 và hai nhảy và 76 bị lộn hết các bạn ạ thì là 69 bạch thủ không về và 96 hai nháy và 67 song thủ là 69 67 thì là về hết lộn các bạn chắc chắn là đen mất rồi tất cả những con số mình chốt trên ra à, Zalo hay YouTube cho tất cả các bạn tham khảo nhưng mình đã nói là tâm huyết các bạn nhé dù không về nhưng đó là tâm huyết để tất cả các bạn tham khảo ví dụ các bạn có đang có cầu kèo trùng máu những con số mình chốt cho các bạn thì có khả năng tỷ lệ ra sẽ cao hơn một chút thì à, mình à, chốt số luôn cho ngày mai đây rồi thì à, đó là ngày mùng 8 tháng 11 năm 2019 các bạn nhé mùng 8 tháng 11 năm 2019 cho ngày mai về phần lô tô các bạn nhé ngày mai chốt cho các bạn ba lô tô để các bạn tham khảo mình không chốt song thủ nữa đang bị đen chốt tam lô cho các bạn đó là 50 và 05 và 74 tam lô bất bại các bạn nhé bất bại bất bại cho các bạn tham khảo và cái dàn đặc biệt 24 số đây ngày mai cái dàn đặc biệt này rất là đẹp các bạn nhé để các bạn tham khảo trên YouTube còn ngày mai ở trên Zalo nhóm thì mình sẽ chốt cho các bạn cái dàn 8 số lọc cái dàn 8 số và chốt hai con đặc biệt cho ngày mai cho các bạn tham khảo cho các bạn ở trên YouTube lấy lại cho tất cả các bạn trên YouTube ngày hôm nay chúng ta thất bại từ lô tô những đặc biệt ở trên YouTube các bạn nhé chúng ta ăn được đặc biệt hôm trước thì hôm nay chúng ta bị thất bại rất là buồn 81 chúng ta ăn được đặc biệt hôm nay 24 chúng ta bị thất bại rồi hôm nay mình bắt cho các bạn đó là 85 và 86 bắt cái chẵn 16 cho các bạn thì nó ra tổng mất rất là tiếc nó ra tổng hôm nay cầu kèo là bị lệch nó ra tổng mất Vậy là chốt số cho ngày 8 tháng 11 năm 2019 các bạn nhé Tam lô bất bại đây các bạn tham khảo đây 0550 và 74 và dàn đặc biệt hai tư số đây ngày mai đây rất là đẹp để các bạn tham khảo các bạn chơi đặc biệt còn số Zalo đây mình ghi trên màn hình đây 0868 302 096 để các bạn tham khảo từ lô tô đặc biệt các bạn nhắn tin kết bạn vào ngày mai đó là ngày à, mùng 8 tháng 11 năm 2019 thì là ngày thứ sáu thì mình vẫn như mọi ngày mình vẫn luôn kính chúc tất cả chúng ta làm sao chúng ta làm việc lao động sản xuất thì chúng ta phải an toàn trong công việc cá nhân của từng người 83 hôm qua chốt cho các bạn trên YouTube thì hôm nay lại ra 56 thì uh, hôm trước chốt các bạn đã lô tô trên YouTube à trên Zalo trên à, Zalo nhóm thì chúng ta cũng bị thất bại thì hôm sau nó ra rất là đen hôm nay trên Zalo thì là mình thật sự hôm nay là mình xem cái kết quả mà mình rất là bực 69 bạch thủ thì về 96 hai nháy và song thủ 69 67 thì lại về hết lộn thì không dài dòng nữa thì ngày mai thì à, là ngày mùng 8 tháng 11 thì chúng ta làm việc này như mình đã nói là luôn may mắn các bạn nhé và các bạn xem kênh thì như các bạn đăng ký kênh hoặc ấn này ủng hộ kênh hoặc chia sẻ comment ở dưới các bạn nhé và mình xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn tối ngày mai nhé và kính chúc tất cả các bạn là ngày mai chúng ta thật may mắn từ lô tô đặc biệt xin chào và hẹn gặp lại các bạn